Phật tác đài chứng minh Nam Mô A Di Đà Phật Cung kính ngưỡng bái bạch Ni sư viện chủ chùa Bồ Đề Lăng Nhã Kính bạch quý ni sư quý sư cô Kính thưa quý Phật tử thân mến Hôm nay ngày 17 tháng 10 năm kỷ hợi Một lần nữa con được sự cho phép của ni sư viện chủ nơi đây Trưởng ban tổ chức khóa tu trở lại nơi đạo tràng chùa Bồ Đề Lăng Nhã để chia sẻ buổi pháp thoại trong chiều hôm nay. Lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của ni trưởng cùng quý ni sư quý sư cô và xin gửi đến quý phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc vô lượng an lạc vô lượng thiết tường nam mô thường an lạc bồ tát kính thưa quý phật tử thân mến chúng ta vừa lắng nghe lời giới thiệu đầu tiên của sư cô hướng dẫn cho chương trình buổi pháp thoại hôm nay sư cô nói được tu được học đó là niềm hạnh phúc vô ngần của chúng ta trong cuộc sống đời thường thật vậy nếu như chúng ta không có đầy đủ thắng duyên gặp được tam bảo không nghe được chánh pháp chắc có lẽ giờ này mình cũng giống như bao nhiêu phàm nhân khác ở giữa thế gian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 về tựa nương từ phụ di đà nơi cửu phẩm liên hoa tháp chất cây bảy báo nhiệm màu rõ thật đất vàng rồng trải cát lưu vi ly cảnh tây phương chẳng thể sánh bì mong tất cả đồng quy tình thọ ở cõi ta bà vốn nhiều đau khổ cực lạc mới thật sự an vui nhưng để có được cái kết quả sau khi lâm chung lâm chung là quý vị chánh niệm và sau khi chết đi được tái sanh về cảnh giới tây phương cực lạc thì tất cả chúng ta phải gieo trồng cái nhân hiện tại phải kiến tạo cảnh giới cực lạc tại nhân gian này quý vị thưa quý phật tử có những điều khát vọng hạnh phúc an lạc có thể nói là khát vọng muôn thuở của con người ai trong chúng ta cũng muốn đời sống hiện tại của mình có được niềm vui hạnh phúc và ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời ta nhẹ nhàng thâm thản ra đi được tái sanh về cảnh giới an lành nhưng muốn được như vậy chúng ta cần phải gieo trồng cái nhân đức phật đã từng tuyên bố ngài không phải là thần linh thượng đế ngài không có quyền năng ban phước cho ai cả Ngài chỉ là vị hướng đạo sư Là vị thầy dẫn đường cho chúng sinh trong đêm tối Ngài đã chỉ cho chúng ta một đường danh lợi thế gian Một đường dẫn đến Niết Bàn cao xa Là người đệ tử của Phật Đà Phải nhủ lòng cho rõ để mà bước chân Chớ tham danh lợi ở cảnh trần Đạo màu giải thoát ân cần dồi trao Và đó là lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú câu số 75 Ngài cũng chỉ dạy cho chúng ta có những điều hạnh phúc an lạc thiết thực giữa đời thường Và có thể nói hạnh phúc an lạc đó không phải từ ở đâu đem đến ban tặng cho ta Mà chính chúng ta là chủ nhân để kiến tạo Cho nên khi xưa có một hôm vua Ba Tư Nặng thân hành đi đến tịnh xá kỳ hoàng đảnh lễ đức thế tôn vì vua trên thân có bệnh ăn uống quá độ do đó ông cảm thấy nó khó thở ngột ngạt mệt mỏi bức bách trong người ăn thì nhiều mà ngủ thì không được vì hàng ngày nó khó tiêu quá đi cho nên cảm thấy thân của ông nó bất an khiến cho cái tâm của ông nó cũng làm phiền não bởi vì căn bệnh trên thân của mình ông mới đến gặp đức phật và xin đức thế tôn chỉ dạy cho con làm sao để có được một đời sống an lạc đức phật đã chỉ dạy cho du ba tư nặng về cách sống và ngài nêu lên có bốn điều an lạc tối thượng trong đời sống này và được trích dẫn trong câu pháp cú số 204 lời Phật dạy như sau không bệnh phúc tối thượng biết đủ giàu tối thượng thành tính thân tối thượng niết bàn vui tối thượng Hôm nay con xin trích dẫn lời Phật dạy trong câu Pháp Cú 204 Để chia sẻ cùng toàn thể chư liên hữu huynh đệ chúng ta nơi đạo tràng chùa Bồ Đề Lan Nhã hôm nay Ở khóa tu bác quan trai một ngày an lạc qua chủ đề an lạc tối thượng chúng ta tìm cầu niềm an lạc Phật đã chỉ dạy rõ ràng niềm an lạc tối thượng trong bài kệ Pháp Cú số 204 này có bốn điều được gọi là an lạc tối thượng cái thứ nhất không bệnh là phúc tối thượng đó quý vị có nhiều khi chúng ta đang thừa hưởng một cái gia tài quý báu của đời người không có bệnh tật vậy mà chúng ta không biết trân trọng quy kính những phút giây hạnh phúc an lạc đó chúng ta cứ nghĩ rằng lắm tiền nhiều bạc là hạnh phúc chưa hẳn đâu thưa quý vị có nhiều người có tiền có bạc mà mang thân bệnh tật cũng không có một phút giây nào an ổn cả do đó chúng ta hãy tận hưởng nguồn hạnh phúc thật sự mà hạnh phúc thật sự đó chính là gì chính là thừa hưởng một cái gia tài quý báu của đời người có được sức khỏe đi tới đi lui hàng ngày sinh hoạt lao động đi đến chùa học phật nghe kinh như thế này đó là an lạc tối thượng rồi đó quý vị vào triều đại nhà minh có một người cư sĩ tại gia nọ nhà rất nghèo quý vị hàng ngày ba bữa ăn toàn là ăn cháo mà không phải là cháo đặc nữa cháo lỏng không à vậy mà mỗi ngày ông niệm phật rồi cái ông đảnh lễ ông nói xin đảnh lễ tạ ơn trời Phật đã ban phúc lành cho gia đình con ngày nào ông cũng nói vậy bữa đó bà vợ bà mới vừa ăn một chén cháo lỏng nó còn lỏng lẻo ở trong bụng mà bà vừa nghe ông chồng của mình đảnh lễ tạ ơn trời Phật ban phúc lành cho gia đình con bà bực bội quá bà nói phúc là vậy đó hả phúc là ngạo ngày nào cũng ăn cái chén cháo lỏng như vậy là phúc đó sao thì ông chồng ông quay lại ông nói Vậy chứ bà nghĩ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này đó là gì? Đâu bà cho tôi câu trả lời đi Hạnh phúc an lạc nhất trên cuộc đời này là gì vậy? Bà làm thinh bà không trả lời Ông mới giải thích đây Ông mới nói rằng mình đang sống trong một cái một cái hoàn cảnh thời đại mà thái bình như thế này không bị loạn đạt là đó là hạnh phúc nhất rồi đó là điều hạnh phúc thứ nhất hạnh phúc thứ hai là người ta đói cơm khát nước nè giờ này có những người nhà không có ở cháo không có ăn áo không có lành lặn để mặc để che mưa đỡ nắng mà mình có nhà ở nè có cháo lỏng để ăn nè rồi có áo để mặc như vậy đó là điều hạnh phúc thứ hai và điều hạnh phúc thứ ba là mình thừa hưởng một cái gia tài quý báu của đời người là mình vợ chồng mình khỏe mạnh hỏng bệnh tật đó là hạnh phúc quá rồi còn muốn gì nữa nếu không nhờ trời phật ban cái phúc này thì ai ban cho mình vậy ông chồng ông nói vậy ông nói ông trả ơn ông đền ơn tạ ơn trời phật đã ban cho gia đình con có được phúc lành và ông giải thích là ba điều phúc lành mà gia đình ta có được hôm nay cái đó không phải phúc là cái gì quý vị nghe đến đây thì chúng ta cảm nhận rằng mình có hạnh phúc có an lạc tối thượng không khi chúng ta có sức khỏe như vậy quý lắm rồi quý vị ơi nhưng nên nhớ phàm hệ có thân là có bệnh nghe quý vị vừa rồi có một vị phật tử đi khám bệnh xong cái cầm cái tờ giấy bệnh xỉu ngay tại bệnh viện tỉnh rồi cái mới gọi điện về chùa nói sư cô ơi khóc hòa lên con đi khám bệnh rồi bây giờ con 11 thứ bệnh sư cô ơi con mới nói dạ cái đó có gì đâu lạ có thân là phải có bệnh thôi tại bây giờ mình chưa có phát hiện được bệnh tật trên thân của mình có khi là vì cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền chúng ta không có rảnh thời gian đi khám bệnh với lại bệnh sơ sài nó cũng không đến nỗi gì quá đáng mà đến khi vô bệnh viện kiểm tra sức khỏe khám lại rồi thì nó ra không biết bao nhiêu thứ bệnh phải không quý vị mà chúng ta biết thân này là thân quả báo của các bệnh của các nghiệp và thân này là hang ổ chứa nhóm của các bệnh tật Phật cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật dạy phàm hệ có thân là con mình thân này là quả báo của các nghiệp là nơi hang ổ chứa nhóm của các bệnh tật cho nên ngài nói thân vô thường quyển giả thấy đó rồi mất đó nhưng đang trong lúc chúng ta có sức khỏe đây thì quý phật tử hãy vận dụng cái thời gian mà mình có được cái gia tài quý báu của đời người là sức khỏe đó để làm để sống có ý nghĩa có giá trị đừng sống với một đời sống hưởng thụ chỉ biết tự tư tự lợi đắm chìm trong dục lạc rồi không mấy chốc tuổi già và cái bệnh nó rình rập rập một bên đó quý vị không ai thoát khỏi cái vòng công lệ đó đâu đó là quy luật của một đời người chúng sinh rồi phải bị già không ai thoát khỏi lúc qua căm tàn chúng sinh bệnh tật đa mang ít ai sống được bình an mạnh lành chúng sinh cái chết sẵn dành không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ chúng sinh rồi phải biệt ly giả từ tất cả ra đi một mình mang theo gánh nghiệp ba sinh theo ta như bóng theo hình chẳng tha tại giữa cuộc đời này thì phải chấp nhận cái quy luật của đời người là thế đó không ai thoát khỏi đâu quý vị ơi nhất là trong cái tuổi xế chiều đó quý vị là cái tuổi mà bệnh tật phát hiện trên thân bởi vì các căn suy hoại rồi chiếc xe mà mình sử dụng xài nhiều năm thì nó cũng phải rơ hiện tại bây giờ trên cái thân của mình nó rơ đủ thứ hết rồi thấy không nó đau bên này nó nhức bên kia ngồi đây chứ mà cái cái lưng nó đau cái chân nó nhức rồi nó nhói bên này nó đâm bên này nó chích bên kia nhưng mà quý vị mỗi khi quán niệm cái thân này bệnh tật đau ốm đó chúng ta mới nhìn thấy được sự quyển quá vô thường của nó để xả bỏ cái tâm vọng chấp hơi nào khi nào hơi thở của chúng ta còn ra vô nhịp tim ta còn lên xuống còn có sức khỏe đi tới đi lui còn có thể nói năng còn có thể ăn uống còn có thể lao động làm việc mỗi ngày thì quý vị hãy trân trọng quý kính cái thời gian quý báu này tận hưởng niềm hạnh phúc đó và nếu thân có bệnh mà quý vị vì cái bệnh tranh thân đó mà mình mất quyền tự chủ đó nghe và nói rằng trên đời này mai khổ bằng tôi sao tôi bệnh nhiều dữ vậy nè người đó không bao giờ có được một phút giây nào an ổn được đâu quý vị mà chúng ta phải quán một cách tích cực hơn nữa cái bệnh trên thân của mình chẳng là gì cả so với một số người hiện tại bây giờ quý phật tử ở tại thành phố hồ chí minh nơi trung tâm mà chúng ta tiếp cận được nhiều hoàn cảnh lắm quý vị bước vào trong bệnh viện thôi thì chúng ta thấy đây là một cảnh giới địa ngục trần gian đó quý vị ơi Bệnh nhân quằn quại trên giường bệnh đau đớn bức bách mà bệnh viện nào cũng quá tải hết Đi vào thăm bệnh viện chợ rẫy Một cái giường mà hai bệnh nhân nằm chặt ngang hết Có khi nằm ở ngoài hành lang nữa quý vị Và khi chứng kiến cái cảnh đó thì chúng ta nhận ra một điều gì quy luật của một đời người khi mang thân này sinh lão bệnh tử không ai thoát khỏi cả vậy lúc mà chúng ta có sức khỏe đây đừng có lãng phí thời gian nữa quý vị đời người ngắn ngủi vô thường thấy đó rồi mất đó không ai bảo đảm rằng ngày mai mình còn đâu quý vị hãy sống lần sau cho có ý nghĩa có giá trị nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tai miệng mỉm cười quý phật tử biết không trong thời của đức phật còn tài thế có một vị tôn giả tuổi thọ của ngài là 160 tuổi đó là tôn giả bạc câu la hán dịch là thiện dung thiện dung là gì là bởi vì có dung mạo đẹp đẽ cho nên gọi là thiện dung mà ngài là hàng đệ tử của đức phật mà được gọi là thọ mạng đệ nhất Ngài sống tới 160 tuổi đời Từ lúc sanh ra cho đến Ngài nhập Niết Bàn Không biết bệnh là gì Ngài thành tựu được năm Pháp bất tử Do gì sau thời kỳ của đức phật tỳ bà thi đó thì ngài vốn là một người cư sĩ tại gia sống gần ở ngôi tịnh xá ngài mới phát bồ đề tâm cúng dường dược phẩm cho chư vị tỳ kheo và ai bệnh tật đến sinh thì ngài đều đem thuốc quý để tặng cho các vị đó rồi 91 kiếp sanh ra trong cõi trời hay cõi người Thì Ngài đều giữ cái giới Không sát sanh hại vật Cho nên ngài thành tựu được năm pháp bất tử trong cuộc đời của tôn giả bạc câu la đây mẹ mất sớm cha của ngài có vợ khác bà mẹ kế này độc ác lắm có bữa đó cậu bé bà câu la này còn nhỏ tuổi mới đến thấy bà đang hấp bánh cho nên mới đến xin bà cho cái bánh bà giận quá bà quăng đứa con của chồng là ngài bạc câu la đây quăng vào trong lửa thiêu ai ngờ đâu lửa cháy vậy mà không cháy tới thân của ngài lửa thiêu mà vẫn không chết đó là pháp bất tử thứ nhất mà ngài thành tựu được rồi một hôm bà đang nấu một cái nồi nước để luộc thịt cậu bé này mới đến đòi ăn bà mới đem đứa con trai của chồng đó quăng vào trong cái nồi nước luộc thịt đó bà đậy nắp lại bà hầm như vậy đến khi cha của bà câu la đi ruộng về mới hỏi con tôi đâu thì bà mới chỉ trong cái nồi nó nọ nó đòi ăn tôi quăng nó tôi hầm tôi hầm ở trong cái nồi rồi ông cha mới dở cái nắp ra thì cậu bé bà câu la đúc cái đầu lên nói con đây nè rồi cái ông cha ông mới xách đứa con ra vậy mà không có bị phỏng cái gì hết hầm ở trong cái nồi nước vậy đó mà không bị phỏng phỏng cho nên ngài thành tựu được cái pháp bất tử thứ hai nước nấu mà không chết cái bữa đó bà mẹ kế bà giặt đồ ở ngay bờ sông cậu bé mới chạy đến nói mẹ ơi con đói bụng quá mẹ lấy đồ cho con ăn đi bà nói tối ngày tao làm mội cho cha con bay hả bà mới đem cậu bé bạc câu lâm bà quăng dưới sông vậy mà khi quăng dưới sông vậy mà không chết nước dìm cũng không chết luôn khi quăng dưới sông có một cái con cá nó đớp nó nuốt cậu bé này vô trong bụng luôn nằm ở trong bụng con cá cá nuốt mà cũng không chết đây là pháp bất tử thứ tư mà ngài thành tựu được rồi cái người ta đem con cá đó nó cái bụng nó to quá người ta đem đi bán mai dám ăn không ai dám mua hết cái bữa đó cha của cậu bé bà câu la đi tìm con mình đi tìm hoài tìm mãi hỏi bà vợ thì bà vợ nói tôi không biết bà thấy với xong rồi mà bà nói bà không biết ông đang lang thang đi tìm thấy người ta đem con cá để con cá đó để ở trên ở dưới đất gì đó mà để bán trải có tấm chiếu mà bán bán con cá thôi mà bán từ sáng đến chiều không ai mua trông thấy con cá này nó bị ương rồi chắc cũng không mắc đâu không mua về ông mới bỏ tiền ra thì người ta bán rẻ ông mua về mua về cái ông dùng dao mổ bụng con cá ra thấy nó to quá mổ bụng con cá ra thì đứa con trai của ông nó đút đầu ra nó nói con đây nè cá nuốt không chết rồi bây giờ giao cắt mà cũng không chết luôn đó là cái pháp bất tử thứ năm mà tôn giả bạc câu la thành tựu được là bởi vì do cái nhân hạnh ngài cúng dường dược phẩm cho chư tăng và ngài đã giữ cái giới bất sát không sát sanh hại vật cho nên trong 91 kiếp sanh tử ngài được thọ mạng rất là cao thời kỳ của Đức Phật thì Ngài chứng A-la hấn quả rồi Họ mạng của Ngài là 160 tuổi Thưa quý vị Mà muốn được có được sức khỏe Để hưởng cái hạnh phúc an lạc tối thượng của đời người Thì trong Kinh Dược Sư Đức Phật dạy chúng ta thực hành ba pháp như sau Pháp thứ nhất đó là cái ờ, nghệ thuật sống Cái thứ hai là chế độ sống cái thứ ba là phương cách bảo vệ sự sống nói về cái chế độ sống thì phật dạy chúng ta phải tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt làm việc nếu mà ăn nhiều quá cũng bệnh mà thiếu ăn thiếu sức khỏe thì thiếu dinh dưỡng thì cũng sanh bệnh do đó chúng ta phải tiết chế trong sự ăn uống phàm nhân ở giữa thế gian thì không biết được cái chế độ ăn uống như thế nào để hợp vệ sinh hợp sức khỏe chỉ thích ăn đầy mà không ăn đủ người có kiến thức về y khoa thì người ta không ăn đầy mà người ta chỉ ăn đủ chất ăn vừa phải nhưng mà đủ chất dinh dưỡng những cái nào mà nó có độc tố là không đưa vào trong cơ thể của mình ngon ở đầu lưỡi nuốt qua khỏi cổ họng mà sanh bệnh thôi đừng ăn tốt hơn quý vị hãy tiết chế trong sự ăn uống hàng ngày ăn nhiều cũng sanh bệnh mà thiếu ăn thiếu chất dinh dưỡng cũng sanh bệnh và ngủ nhiều quá cũng sanh bệnh mà mất ngủ cũng sanh bệnh làm việc nhiều quá thì cũng sanh bệnh mà hàng ngày ở không không làm việc không lao động không năng nổ thì cũng sanh bệnh cho nên chúng ta phải quân bình tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ làm việc lao động đó là phương cách thứ nhất để bảo vệ sức khỏe tốt phương cách thứ hai là nghệ thuật sống với cái nghệ thuật sống đức phật khuyên dạy chúng ta phải làm chủ dòng cảm xúc của mình đừng có vui buồn thương ghét quá nếu mà phiền não nhiều quá là người này không bao giờ sống an ổn được bệnh trên thân phần đông là do chúng ta phiền não sân giận nhiều cái đau bệnh tim phải không quý vị hoặc là nhiều khi mình quất ức cái gì ở trong tâm của mình mà mình không xả ra được với hận thù oán trách gì đó mà không xả ra được lâu ngày cũng sanh bệnh nữa quý vị do đó chúng ta phải có một cái nghệ thuật sống làm chủ dòng cảm xúc của mình đặc biệt đức phật khuyên chúng ta hãy chăm sóc nụ cười chăm sóc nụ cười nghĩa là sao tập sống hoan hỷ đi cái việc chấp mắt không có lợi ích gì tối ngày bắt mọi người và bắt hoàn cảnh chiều theo ý mình mà không vừa lòng thì nổi sân lên rồi giận rồi tức rồi buồn rồi bực rồi ăn không ngon rồi ngủ không yên rồi sanh bệnh giống gì hết cho nên chúng ta không bắt hoàn cảnh và con người chiều theo ý mình mà chỉ biết sống tùy duyên quán ta là khách ta là người lữ khách Đến rồi đi nơi quán trọ ta bà Bận lòng lầm chi Cái chuyện thương ghét giữa người và ta Hãy hỷ xả và thứ tha tất cả đi quý vị Có nhiều vị Phật tử đi đến chùa Cái à, than thở buồn phiền Nói sư cô ơi con buồn lắm Ngày xưa tôi con còn trẻ còn sức khỏe Con làm có tiền có bạc Thì gia đình của con con là chủ mà Gia chủ mà ai cũng coi trọng con hết bây giờ con già rồi con không làm gì ra tiền mấy đứa con mấy đứa cháu nó khinh thường con con buồn dữ lắm sư cô ơi sư cô nghĩ coi con chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi sư cô à mà nó không biết thương con con già con đau con bệnh vậy đó nửa tháng trời bị ho ho đến nỗi mà ói ra máu luôn chưa bao giờ nó đến nó hỏi má có sao không để con chở má đi bệnh viện khám bệnh hay sao ho thì nó nói nó nói gì thì chợ trời trời chở gió thì ho vậy thôi lấy dầu sức vô có gì quá đáng đâu còn con vợ của nó mới vừa tặng hắn con cái nó nói em em có sao không cái bà cụ này buồn buồn nói sư cô nghĩ coi mình nuôi con ngày xưa mình cả cuộc đời tận tụy hy sinh lo lắng cho con mình không có kể nhưng mà đến lúc tuổi già rồi nó coi vợ nó hơn mẹ nó nhiều vợ nó mới có tầng hắn con tiếng là nó hỏi có sao không có cần chở đi bác sĩ đi bệnh viện không còn mình ho ối ra máu nó nói ho gió lấy dầu sức vô chứ có cái gì đâu quá đáng nó nói vậy đó rồi cái nói sư cô nghĩ coi mình đi chùa mà mình biết nha là chuẩn bị đi chùa đó cái nói con ơi hai bữa nữa má đi tham dự khóa tu phật hết cái nó quay trở lại nó nói bà đi đâu mà đi mắc mớ gì bà nói tôi nghe chi vậy rồi chặn ngay cổ họng rồi mình nói nó nghe là để nó biết để nó cho mình tiền mà nó trả lời câu vậy là nó chặn ngay cổ họng mình rồi sao dám mở lời thôi kệ luôn à, không có tiền cái bữa đó 5 giờ xe người ta đậu ở trước cửa nhà để người ta đón Hồi hẹn rồi đó nghe huynh đệ người ta ngồi trên đó ta chờ cứ bóp kèn hoài trong đây không có đồng xu bỏ túi sao đi làm bộ đi lạng qua lạng lại đi ra nói hôm nay bà đi đưa tôi chóng mặt quá tôi đi không được nguyên do là không có tiền quý vị ơi rồi cái than thở vậy đó than thở phiền trách đủ thứ hết con mới khuyên nói cô ơi đừng có buồn đừng có giận gì hết cô cứ nghĩ rằng ngày xưa nếu mình hiếu với mẹ cha thì chắc chắn con cũng hiếu với ta khác gì còn mình ăn ở vô nghì thì đừng mong con hiếu làm gì uổng công nếu mà gieo cái nhân tốt lành có hiếu với cha mẹ chắc chắn bây giờ con cái nó có hiếu với mình còn bây giờ con cái nó không có hiếu với mình là mình biết không phải đời này cũng đời trước mình đã từng đối đãi với cha mẹ của mình y hệt vậy nhân nào quả nấy không sai thôi đừng buồn nữa cô vui vẻ mà trả cho cho xong cái món nợ đời đi trả hết cái nghiệp rồi mình về tây phương cô rồi cũng đừng buồn đừng giận đứa con trai cũng như là đừng buồn đừng giận đứa con dâu phiền não con dâu đủ thứ hết nói con muốn tu mà con bị quỷ nó phá con hoài à tu không có được tại vì mình thấy người ta là quỷ cho nên người ta phá mình phải rồi con mới nói cô ơi cô đừng nghĩ đứa con dâu đó là quỷ mà cô xem đó là một vị bồ tát đang khảo hạch đề mình đó đang giúp mình tiêu trừ nghiệp trước hết nghiệp rồi mình mới nhẹ nhàng vào phút cuối cùng mình ra đi cho nó ngon nó ngọt nghe cô vui vẻ mà trả đi xem như các vị bồ tát đang tiêu trừ nghiệp chướng cho mình chứ đừng quán thấy anh ta là quỷ chi rồi mình buồn mình giận mình tức rồi những người con dâu cũng vậy đi đến chùa thì nói sư cô ơi sư cô con nói thiệt với sư cô nha con chịu đời không nổi với cái bà má chồng của con bà đi chùa thì thôi mà đặt bà về tới nhà là bà giặt mắt quạo quọ cao có bắt lỗi bắt phải chịu đời không nổi con cầu nguyện cho các chùa ở đây chùa nào ngày nào cũng có mở đạo tràng cho bà đi đâu đi phất cho rồi để bà ở nhà chịu đời không nổi sư cô ơi sư cô giảng kinh thuyết pháp sư cô nói gì sao á quý ông quý bà tuổi già rồi cái tuổi mà gọi là gần đất xa trời rồi thôi lo niệm phật đi con cháu nó làm gì làm buông hết đi đừng có quạo quọ đừng có cao có đừng giặt mắt bắt lỗi bắt phải đừng nói hành nói nói tỏi nói đai nói nghiến nói sôi nói bối làm cho con cháu của mình nó phiền lòng rồi cái người đó mới nói nếu mà sư cô giảng pháp sư cô khuyên quý ông quý bà mà buông xả được đi bản thân của các vị đó nhẹ nhàng mà con cháu ở trong nhà nó cũng đỡ khổ một chút chứ không thôi là cái giặt mắt khó khăn hoài chịu đời không nổi giặt mắt kiểu đó con cháu nó bỏ cho chết luôn những người con người cháu đến chùa nói ngay con vậy đó quý vị cho nên con kính gửi lời khuyên đến tất cả quý phật tử phải biết chăm sóc nụ cười cho chính mình có nghĩa là phải tập sống hoan hỷ đi quý vị buông xả hết đi và xem như ta là người lữ khách chỉ tạm dừng chân nơi quán trọ của cuộc đời cao lắm lưu trú tạm trú ở đây cao lắm 100 năm rồi sẽ về hết à không ở hoài ở mãi đâu cho nên ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà ta nhất tâm niệm phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị và ai đúng ai sai cứ mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi nếu ta cứ mãi tìm lỗi nơi kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi nếu hàng ngày quý vị cứ nhìn thấy lỗi của người quý vị sẽ không bao giờ có an lạc có hạnh phúc được đâu Giờ quý vị hãy nhìn lại mình, kiểm điểm lại mình trước đi Sửa lỗi chính mình và tùy duyên mà sống Sao cũng được Giờ quán niệm cuộc đời này Ta chỉ là người nữ khách Cuộc đời chỉ là quán trọ Trần thế chỉ là chỗ tạm nương giống như quán trọ ở ven đường mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chúng viện phương nếu chúng ta biết rõ mình là khách chỉ lưu trú trong một quán trọ thời gian ngắn hạn rồi đi thì mặt tình ở trong quán trọ nó có diễn ra bao nhiêu trò đi nữa kệ nó đi quý vị tại vì mình là khách rồi mình đi mình đâu ở hoài đâu phải không nhưng mà đối với bản thân mình mình phải giành quyền tự chủ phải biết lúc nào lập khách lúc nào làm chủ nghe với cuộc đời ta là người lữ khách đối với bản thân mình ta phải làm chủ tức là ở trong hoàn cảnh nào phải tự chủ lấy mình đừng để cho tham sân phiền não nương theo các duyên mà nó phát sanh ra để rồi gây phiền não khổ đau cho chính bản thân mình người sống với thân tâm mà an lạc có sức khỏe tốt lắm quý vị đó là cái nghệ thuật sống mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó chăm sóc nụ cười bằng cách sống hoan hỷ tha thứ bỏ qua hết là quý vị sẽ sống vui sống khỏe và sống an lạc hạnh phúc nữa đó quý vị còn cái phương cách thứ ba để có được sức khỏe tốt thì Đức Phật dạy chúng ta đó là phương cách bảo vệ sự sống tức là chúng ta phải bảo vệ môi trường hoàn cảnh xung quanh cho nó sạch đẹp nó ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của con người môi trường hoàn cảnh đó nha nếu chúng ta giữ môi trường hoàn cảnh xung quanh đây sạch đẹp thì không khí ở xung quanh này mình tiếp cận mình hít thở mỗi ngày đó nó cũng trong sạch làm cho mình có được sức khỏe tốt và kế đến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 chiêu cảm quả báo thân nhiều tật bệnh và chết yểu nếu như quý vị muốn có được sức khỏe tốt chuyển hóa nghiệp chướng về bệnh tật thì quý vị nên phát bồ đề tâm ăn chay giới sát và phóng sanh đi quý vị cách đây mấy tháng vào khoảng tháng 6 thì mùa ăn cư kiết hạ có một gia đình phật tử đi đến chùa của chúng con để à, cúng dường trai tăng trong buổi lễ cúng dường trai tăng đó Cô Phật tử này đã dâng lên lời tác bạch Trong bài tác bạch cô đã nói rõ Là cô mắc phải một căn bệnh ung thư Khi biết rõ mình dướng phải một căn bệnh nan y này rồi Cô bị suy sụp tinh thần Lo lắng sợ hãi Bởi vì cô mới có 38 tuổi đời thôi và bác sĩ còn cho biết thời hạn của cô không quá 6 tháng đâu Cô về lúc nội này lo lắng dữ lắm và trong lúc buồn khổ vì bệnh tật lo sợ chết rồi bỏ hai đứa con ở lại thì trong cái lúc lo lắng sợ hãi đó trong khi tuyệt vọng đó cái nhân duyên trong nhiều đời nhiều kiếp đã bắt nối nhịp cầu phật pháp cho cô cô mới lên mạng cô nghe pháp nghe được những cái lời pháp của chư vị giảng sư nghe được lời phật dạy thì cô biết cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết cho nên cô mới buông xả hết bác sĩ nói không quá 6 tháng thì bây giờ mình có làm có làm đi nữa thì cũng kéo dài họ mạng có được bao lâu đâu cô buông hết ở nhà lo tụng kinh niệm phật sám hối khi cô thực hành theo tinh thần lời Phật dạy buông xả buông duyên nhất tâm niệm Phật chí thành sám hối nghiệp chướng của mình và phát bồ đề tâm ăn chay trường thì quý vị biết không không phải là 6 tháng trôi qua mà hơn 6 tháng đến 8 tháng cô cũng còn sống tức là bác sĩ chỉ dự đoán là không quá 6 tháng mà bây giờ 8 tháng rồi gia đình của cổ mới đưa cổ đến bệnh viện để kiểm tra thì sau khi đưa đến bệnh viện ở New York kiểm tra lại thì các vị ở bệnh viện lớn này bác sĩ Mỹ không họ mới nhóm họp lại và họ hỏi trong thời gian qua bà đã điều trị bằng phương pháp nào mà tất cả các tế bào ung thư ngoại diệt không còn nữa Cổ nghe cái tin đó cũng mừng ơi là mừng Cổ nói cổ không có trị bằng y dược mà cổ trị bằng pháp dược Cổ để tâm mình thanh tịnh niệm Phật và sám hối Và lúc này buông xả môn duyên trí thành niệm Phật Mà cũng không cầu hết bệnh nữa Mà chỉ cầu con gieo được cái duyên lành đối với Phật Pháp bỏ thân này Cho con về Tây Phương cực lạc sống cảnh an lành chỉ cầu nguyện vậy thôi vậy mà cổ hết bệnh nào cổ cũng hay luôn khi mà bác sĩ đưa lên kết quả đó rồi cũng mừng quá mua mười mấy cái vé máy bay nguyên gia đình về Việt Nam và xuống chùa Hưng Thiền của chúng con để phát tâm cúng dường trai tăng và cổ trong lời tác bạch đã đọc nói lên về bệnh trạng của chính mình và nhờ pháp Phật mà cô đã trị liệu hoàn toàn căn bệnh ung thư hôm nay được lành mạnh rồi xin đảnh lễ tạ ơn tam bảo và đem mình ra làm bằng chứng xác chứng cho mọi người hãy có đầy đủ lòng tin đối với Phật pháp vì nhờ cái phương pháp mà Đức Phật dạy đây đó là phương pháp phóng sanh cứu vợ sám hối nghiệp chướng của mình hàng ngày đó mà với sự nỗ lực chí thành của cô cô đã chuyển được cái nghiệp của mình ngay trong hiện đời rồi đó quý vị cho nên Đức Phật dạy chúng ta Để có được cái sức khỏe tốt Để trải nghiệm được niềm hạnh phúc an lạc tối thượng giữa cuộc đời này thì chúng ta nên thực hiện ba điều ba điều đó là gì chế độ sống phải tiết chế ăn uống ngủ nghỉ làm việc lao động vừa chừng thôi và nghệ thuật sống phải làm chủ dòng cảm xúc của mình đừng vui buồn thương ghét quá độ mà sanh bệnh và phải thực tập chăm sóc nụ cười bằng phương cách sống hoan hỷ tha thứ rồi cái thứ ba là phương cách bảo vệ sự sống bảo vệ mạng sống của muôn loài vạn vật không sát sanh hại vật mà thường xuyên thực hành cái hành phóng sanh cứu vật đó là phương cách để chuyển nghiệp trong quá khứ của mình và tăng trưởng công đức phước lành ngay trong hiện tại giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt không bệnh tật ai đang thừa hưởng gia tài quý báu của đời người có được sức khỏe tốt không bệnh tật quý vị hãy trải nghiệm được niềm an lạc tối thượng giữa đời này đi quý vị vì đây chính là tài sản quý báu của đời người đó và cái điều an lạc tối thượng thứ hai trong bài kinh pháp cú này đức phật dạy biết đủ là giàu tối thượng chưa chắc gì người giàu mà giàu thật sự nghe quý vị như cách đây nửa tháng thì có một gia đình phật tử đi đến chùa của chúng con hai ông bà lái chiếc xe hơi đời mới đến nha ăn mặc rất là sang trọng bảnh bao cái tướng ở bên ngoài rất là sang mà lại đi xe hơi nữa thì ai cũng nghĩ rằng người này giàu sang nhưng mà thật sự có sang mà chẳng có giàu quý vị ơi tại sao vậy tại sao nói có sang mà chẳng có giàu bởi vì cái tướng thì sang tướng giám đốc nhưng mà chẳng có giàu là bởi vì khi nghe cô chú nói rõ về hoàn cảnh cuộc đời mình cô chú mới nói sư cô ơi bây giờ chỉ có phật mới cứu con được thôi chứ không ai trên đời này cứu được bởi vì chúng con đã mắc nợ 200 tỷ quý vị 200 tỷ Rồi cô chú mới kể lại trước đây làm ăn nhỏ thôi Nhưng mà có thời gian đi chùa học Phật nghe kinh giống như quý Phật tử Tham gia từ thiện, làm việc à, từ thiện xã hội, công ích, lợi lạc chúng sinh Thì có niềm vui, niềm an lạc thật sự nhưng mà thấy làm ăn mỗi ngày một khá rồi cái mở mang cơ sở làm ăn chỉ mở ra làm lớn lên thì không có tiền phải vay nợ và khi mà vay nợ làm ăn lớn rồi thì con nó thấy làm ăn lớn như vậy bắt đầu nó phá của nó ăn chơi nó cờ bạc nó nhậu nhẹt mỗi đứa phá một chút chút chút phá riết thành 200 tỷ luôn quý vị dướng dấp nợ nần 200 tỷ cho nên hai ông bà mới nói như thế này sư cô ơi chúng con bây giờ cảm thấy phiền não dữ lắm bởi lẻm mắc nợ 200 tỷ không có ai cứu được hết ngoài Phật cứu con mới trả lời Phật cũng bó tay luôn Phật cũng cứu được điều này Thưa với quý Phật tử Chỉ khi nào chúng ta biết đủ Mới là người giàu nghe quý vị Còn lòng tham muốn của con người Giống như cái túi mà không có đáy Không bao nhiêu mà đủ mà đầy đâu quý vị ơi Đâu chúng ta suy xét lại coi Những gì Đức Phật dạy chúng ta già chúng ta suy nghiệm trong đời sống hàng ngày cũng y hệt như vậy Phật nói mấy ngàn năm trước đây Ngài dạy trong kinh di giáo như sau Người biết đủ tuy nghèo mà giàu Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo Người biết đủ tuy nằm dưới đất Co tay làm gối Vẫn cảm thấy an vui Người không biết đủ dù ở thiên đường Cũng không vừa ý Bao nhiêu cho thỏa lòng tham Của kia giới hạn đâu có làm cho ta vui vật dục ở đời thì nó có hữu hạn mà lòng tham muốn của con người lại vô cùng vô tận cho nên đâu lúc nào chúng ta cảm thấy thỏa mãn đâu quý vị và chính vì thế mà suốt đời chúng ta bận rộn cũng chỉ vì vì cái gì vậy lo ăn lo mặc chuyện áo y nếu ăn mặc đủ rồi thì lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ đương thì Vợ đẹp con ngoan đều đủ cả Vừa lòng chưa? Chưa Ra vào xe ngựa lấy đâu đi Nếu ngựa đã thành bầy xe đã sẵn Vừa ý chưa? Chưa Sợ không danh phận bị người khi Tam phẩm tứ phẩm còn chê ít Ngũ phẩm thất phẩm có ra gì Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng mơ ước thành vua chắc có khi hỏa lòng lên được ngôi thiên tử lại mong muốn thành tiên để sống trường kỳ tham vọng leo thang không ngừng nghỉ vô thường hoặc đến ôm hận đi thôi lòng ham muốn của chúng ta nó vô cùng vô tận không bao giờ thỏa mãn đức phật dạy ham muốn càng nhiều đau khổ càng nhiều quý vị ơi nhọc nhằn ở trong đường sinh tử cũng bởi do lòng ham muốn mà ra chỉ khi nào quý vị biết đủ là đủ đợi đủ không bao giờ đủ biết đủ là giàu tối thượng đó quý vị có một gia đình nọ cái gia đình này mua được một cái con lừa hàng ngày cứ đem hàng hóa đặt lên lưng lừa chở ra chợ mua bán mà con lừa nó lẻo đẻo nó đi chậm quá đi cho nên ở trong xóm cũng có một cái ông bạn đồng nghiệp ông có tiền ông mua ngựa ông đi trễ ông đi sau mình mà ông lại qua mặt mình ông đến phiên chợ trước ngày nào cũng vậy hôm nọ ông này ông đi qua mặt ông quay lại ông còn nói anh hai sao đi chậm dữ vậy anh hai tức là chọc quê nữa nha cái ông này ông nghe xong rồi cái ông tuổi thân ông nói thì anh có ngựa thì anh đi mau còn tôi có lừa tôi đi chậm phải rồi đừng chọc quê nữa ông ơi là lúc này đang buồn tuổi cho thân phận của mình bị người ta chọc tại sao mà đi chậm dữ vậy cái ông nghe tiếng cọc cạch cọc cạch mà thở hì hục hì hục ở phía sau lưng mình ông mới quay lại thấy một cụ già già hơn mình già hơn mình mà không có lừa để chở phải đem cái thân mình ra để kéo một cái cổ xe nặng nhọc thì hục như vậy cái ông mỉm cười và ông ngộ được cái đạo lý rằng người trước cởi ngựa ta cởi la Tuổi thân sao lại kém người ta Quay đầu nhìn thấy ông xe đẩy Mới biết mình còn hơn người xa đó quý vị Nhìn lên mình không bằng ai Nhìn xuống không ai bằng mình đó Do đó quý Phật tử nào mà ít muốn đối với những cái mình chưa có và luôn biết luộc đủ bằng lòng với những gì mình đang có trong hiện tại người đó giàu nhất thế gian đó quý vị ơi và người đó sẽ sống niềm hạnh phúc an lạc thật sự vì chỉ có thiểu dục tri túc mới đem lại niềm hạnh phúc an lạc cho mỗi chúng ta còn ham muốn nhiều đau khổ phiền não nhiều và suốt cả cuộc đời này chúng ta sẽ làm nô lệ làm hân trâu ngựa cho vật dục mà thôi trong bài kệ chiếu thân của tuệ trung thượng sĩ có nói như sau xém đầu dập trán mãi đua chen Năm 70 năm kiếp ngựa hèn Ví thực bạc siêu ngoài thói tục Một lần buông xuống một lần lên Bài kệ này Tuệ Trung Thượng Sĩ nói rằng Đầu của mình phải xém trán mình phải dập Bởi do đâu vậy? Năm 70 năm làm kiếp ngựa hèn Cho danh lợi tình tiền ở giữa thế gian đó quý vị Nếu mà muốn bạc siêu ngoài vượt ra khỏi thói tục Thì một lần buông xuống một lần lên Đã từng ham muốn phải long đông ném quách mà ra giữa bụi hồng Buông hỏng bờ kia lên Phật tổ Một lần buông xuống một lần xong Nhưng vì mình buông hỏng được quý vị ơi Nếu có buông đi nữa buông này nắm kia Và cứ mãi tham cầu không biết đủ không biết chán cho nên cả cuộc đời này chúng ta làm thân nô lệ cho danh lợi tình tiền rồi còn nói một câu rằng trên đời này không có tiền sao sống tại quý thầy quý cô ở trong chùa quý thầy quý cô nói dễ lắm còn ta ở ngoài đời không có tiền sao sống tiền là tiên là phật đó quý thầy quý cô ơi nó là sức bật của lò xo đó là thước đo của lòng người là nụ cười của tuổi trẻ là sức khỏe của tuổi già là cái đà của danh vọng là cái lọng để che thân là cán cân của công lý ôi đồng tiền hết ý luôn mà cho nên cả cuộc đời này mình nô lệ cho tiền của tài sản phải không quý vị nhưng thử hỏi coi mình làm nô lệ làm thân tôi đòi cho nó nó sai sử mình nó biến mình trở thành một loài ngạo quỷ đó quý vị khao khát thèm thuồng tìm đủ mọi cách để chiếm hữu chiếm đoạt chiếm dụng dơ dét đem về phần mình nhưng mà có giữ được đâu nó thuộc về năm nhà tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu thân quy tứ đại bổn lai không tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà đó là nhà nước nhà lửa nhà giặc nhà con và nhà vua sống mà còn không giữ được nay nó ở tay người này mai nó ở tay người khác thì đừng nói sau khi nhắm mắt xuôi tay của trần ta cũng trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng mà thôi của tiền vốn chẳng bền lâu hãy phát tâm xả thí để bắt cầu về quê quý vị quý phật tử có biết không vào năm 1970 70 70 năm 1700 chứ năm 1720 thì lúc đó ở tại xứ gia định có cái ông thủ huồn, ông tên thật là võ hữu hoàng ông làm quan thơ lại hàng ngày viết lách nhờ cái tài viết lách của ông á mà ông kiếm tiền cũng nhiều lắm Ví dụ nha, ai có tội mà chỉ cần đúc lót cho ông Thì ông có thể giết trắng thành đen Ai mà không có tiền đúc lót cho ông Thì dù vô tội thì cũng phải có tội 20 năm làm quan thư lại Ông thủ huồn này kiếm được một số tài sản khá lớn Rồi ông cho dai Ăn lời nặng lắm quý vị Ông chỉ có một cái duy nhất là rất yêu thương bà vợ của mình Lúc bấy giờ bà vợ của ông lâm trọng bệnh và qua đời ông ngày đêm nhớ thương một buổi chiều nọ sau khi đi làm xong rồi ở nơi công sở về ông mới về tới nhà cái ngậm ngùi nhớ đến bà vợ những kỷ niệm của ngài nào bỗng hiện về trong ký ức của ông mấy chục năm vợ chồng chung sống vui buồn có nhau mỗi khi ông đi làm về là bà vợ cơm canh nóng hổi chờ đợi ông vợ ông ngồi đó ông nhớ ông thương ăn không nổi nữa cái ông vô phòng ông nằm ông nghỉ ngủ đến nửa đêm cái ông chim bao ông thấy bà vợ về dẫn ông đi chơi thiếu gì chỗ không dẫn ông đi mà dẫn ông đi xuống cảnh giới địa ngục quý vị ơi trong giấc chim bao ông thấy bà ta dẫn ông xuống dưới địa ngục nào là vạt dầu lò lửa núi đau rừng kiếm hành hình tội nhân đau đớn khóc la thê thảm luôn ông đi ngang qua một cái chảo dầu nó đang sôi sùng sục mà ông thấy tội nhân nào trong đó cái ông mới hỏi cái chảo dầu này ai ở trong đó mà sao không thấy người nào thì lúc này ông mới được cái câu trả lời của một người khác tôi nghe nói là cái chảo dầu này để dành cho ông võ hữu hoành tên gọi biệt hiệu của ông là thủ huồn đó ở nhân gian ông ăn hối lộ rồi ông cho dai nặng lãi cho nên sau khi chết bị chiên giòn trong cái chảo dầu này nè ông nghe tới cái tên của mình rồi cái ông cấm đầu ông chạy trong giấc chim bao mà ông cắm đầu ông chạy con giật mình là ông mới biết là mình trải qua một cơn ác mộng sáng hôm đó ông bừng tỉnh giác cả một đời mình tạo tội tạo nghiệp quá nhiều mà trút hơi thở cuối cùng chắc chắn rơi vào địa ngục không sai đâu cho nên ông sợ quý vị và ông đã chuyển hóa tất cả những hành vi tạo tác hiện đời của mình bằng cách ông đem tiền của tài sản ông xây ngôi chùa chúc thọ ở tại biên hòa đồng nai đó ông xây ngôi chùa đó người ta còn gọi cái ngôi chùa đó là chùa thủ hồn giờ cũng gọi chùa thủ hồn nhưng mà tên thật là ngôi chùa chúc thọ rồi ông bắt cầu ông đắp lộ ông làm những việc từ thiện ông cho đốn tre kết làm bè làm một cái nhà để ở giữa hai con sông Đồng Nai và sông Sài Gòn đó một cái nhà bè để những lương thực vật thực ở trong đó nào gạo nước tương dầu đường gì đó ai đi lỡ đường mà thiếu cái gì cứ vô đó ông để sẵn bố thí miễn phí luôn quý vị cho nên nơi này sau đó người ta mới đặt tên là nhà bè đó quý vị ơi đó là nhớ đến câu chuyện của ông hữu hùn ông đã cất một cái nhà bằng bằng tre đó, làm bè ở giữa con sông để bố thí cho người ta quãng đời còn lại ông đã ăn năn hối cải làm những việc thiện lành như vậy sau khi ông chết đi rồi thì ở nơi trung hoa có một vị vua ra đời vào triều đại nhà thanh đó là vua đạo quang vua đạo quang khi sanh ra trong lòng bàn tay của vua đạo quang có một bớt son và để rằng đại nam gia định thủ phụ đại nam là tên gọi của nước việt nam chúng ta trước đây gia định là sứ gia định thủ hồn là tên của ông vua đạo quan lấy làm lạ tại sao mình lại có liên quan gì tới một người ở tại nước đại nam ở vùng gia định này và có tên gọi thủ hồn mới sai sứ giả sang nước việt nam của chúng ta để tìm hiểu và lúc đó là triều đại nhà nguyễn ở tại việt nam thì sau khi qua Việt Nam mình để tìm hiểu hỏi về câu chuyện của ông Thủ Huồn nghe người ta kể lại sứ giả mới về trình tấu lại cho vua đạo quan nghe nhà vua mới biết được lai lịch cuộc đời mình kiếp trước vốn là ông Thủ Huồn ở tại Đại Nam gia định và đợt quãng thời gian trước thì cũng tạo tội tạo nghiệp rất là nhiều sau đó lại biết bố thí cúng dường tạo phước cho nên được cái phước báo sanh làm vua đời nhà thanh ở bên trung quốc quý vị vua đạo quang mới gửi ba bức tượng bằng gỗ trầm hương ba bức tượng tam thế phật để cúng dường cho ngôi chùa chúc thọ ở tại biên hòa đồng nai và hiện tại bây giờ vẫn còn ba bức tượng đó rồi có một nhà giáo ở tại cần thơ đó nghe được câu chuyện của ông thủ huồng này mới làm một bài thơ như sau luân hồi nhân quả trả vai luôn đáng kể làm gương có thủ huồng cho nợ nặng lời diêm chúa giận chiếm tiền bất nghĩa thế nhân buồn bắt cầu đắp lộ ân nghìn ức bố thí cúng dường đức vạn muôn còn có đạo quan tâm thế Phật Kiếm tiền chính nghĩa mới nên luôn Đó là bài thơ của nhà giáo đã viết và tặng qua câu chuyện của ông Thủ Hù Trước đây thì cho nợ nặng lời diêm chúa giận Kiếm tiền bất nghĩa thế nhân buồn Nhưng sau đó ông giác ngộ rồi Ông đã chuyển hóa những hành nghiệp của ông Bằng những việc làm thiện lành à, xây chùa đắp lộ ân nghìn ức và bố thí cúng dường đức dạng muôn còn có đạo quan tâm thế phật đó được tái sanh trở lại không có phải rơi vào cảnh giới địa ngục giống như dắt chim bao mà ông đã nhìn thấy bởi vì ông đã chuyển được cái nghiệp của mình và ông đã nhờ cái phước báo đó làm vua đạo quan đời nhà thanh xin hỏi quý phật tử ngày nay mình tu phước mình muốn làm vua không có muốn không quý vị vua cũng sanh tử luân hồi đau khổ thôi à trong kinh pháp cứu đức phật dạy dù là vua của cõi đất hay là chúa của cõi trời cũng không sao sánh được quả vị tu đầu hoàng chúng ta ngày nay phát tâm xả thí tu phước nghe quý vị để là không phải là để cầu mong là hưởng phước báo của cõi người cõi trời đời này đời sau chỉ hồi hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ hồi hướng phật đạo để mau chóng viên thành Phật đạo cứu độ chúng sanh chứ đừng có mong cầu hưởng phước khổ lậu trong dòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường cũng lắm nhiều đau khổ à quý vị thì con kể câu chuyện đó nhắn nhủ một lời khuyên đến với toàn thể quý Phật tử ngày nay chúng ta biết tu học Phật pháp rồi phát tâm xả thí đi quý vị và luôn bằng lòng biết đủ với những gì mình đang có trong hiện tại không tham cầu nhiều là quý vị sống đời hạnh phúc an vui và đây được gọi là điều an lạc tối thượng thứ hai bởi cái hạnh thiểu dục tri túc ít muốn và biết đủ là hạnh phúc là an lạc là người giàu tối tối thượng đó quý vị Điều an lạc tối thượng thứ ba trong Kinh Pháp Cú câu số 204 này Đức Phật dạy Ngài bảo rằng Thành tính là người bạn thân tối thượng Có nhiều khi chúng ta thốt lên câu nói rằng Sao trên đời này tôi không gặp ai mà thành thật đối với tôi hết vậy Tôi không có một người nào để đáng cho tôi đủ niềm tin vậy Tại sao vậy? tại vì mình không có được sự thành tính quý vị ơi nếu chúng ta có sự thành thật đối xử với tất cả mọi người bằng sự thành thật cũng như thành thật với chính mình thì quý vị sẽ không bao giờ than thở và thốt lên lời nói đó còn nếu bản thân mình đã không thành thật với mình không thành thật với mọi người thì đừng hòng trong cõi thế gian này chúng ta tìm được một người nào thành thật và tạo được niềm tin đối với chúng ta bởi vì mình không tin ai thì làm sao làm sao mình có thể thân được phải không quý vị chẳng những như thế mà bản thân của chúng ta còn không thành thật với chính mình thì đừng mong ai đó thành thật với mình quý vị ơi người sống một đời sống thành thật trong kinh lăng nghiêm đức phật dạy sở dĩ mười phương ba đời chư phật thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đạt thành sự giác ngộ giải thoát là bởi do gì yếu tố căn bản đầu tiên đó là sự thành thật đối với vị vậy thì chúng ta xét lại mình có được yếu tố này chưa có thành thật với chính mình có thành thật với tất cả mọi người chưa quý vị vì thành tính là người bạn rất là chí thân đó nha nếu chúng ta không có được sự thành thật với mình với mọi người không có được người bạn thân nào trên đời chắc hẳn quý phật tử đây đã từng nghe câu chuyện lưu bình và dương lễ phải không quý vị quý vị nghe câu chuyện đó đã ghi nhận vào trong lịch sử và ai khi nhắc đến cái tình bạn là người ta lại nhớ đến câu chuyện lưu bình dương lễ lưu bình thì nhà giàu nhưng mà lười biếng ăn chơi không lo học hành dương lễ nhà nghèo mà siêng năng chăm chỉ học tập cho nên sau này làm quan và dương lễ đã thọ nhận cái ân tình của lưu bình trong lúc mà mình còn hàng vi khổ rách áo ôm đó người bạn này đã giúp đỡ cho mình nhưng dương lễ nhớ cái ơn bạn mà đền ơn bằng cách nào khi lưu bình tìm đến hay tin dương lễ làm quan lúc này xa cơ thất thế ăn chơi nhậu nhẹt kết giao với bạn xấu ác tiêu tan hết tài sản rồi mới tìm đến nhờ giúp đỡ thì dương lễ đã đem một bát cơm thiêu với trái cà thiêu bát cơm hẩm và trái cà thiêu ra để đãi bạn mình đó cầm cái bát cơm đó lưu bình oán hận và có thề rằng sau này ta sẽ ráng học tập để cho ngươi biết tay nè nha chứ không thể nào chịu cái mối nhục này nhưng mà dương lễ làm vậy để làm gì vậy đối xử như thế để làm gì để muốn nhắc nhở khuyến tấn cho bạn của mình nỗ lực lo học tập cho nên mới làm như vậy và dương lễ đã âm thầm cho người vợ của mình đó là nàng châu long đi đến để giúp đỡ cho lưu bình và sắp tấn lưu bình cố gắng học tập lưu bình nhờ sự trợ duyên giúp đỡ hầu hạ của nàng châu long đó cố gắng học tập để mong rằng thi đậu làm quan vinh quy bái tổ để cưới nàng châu long đó nhưng mà khi Vinh Quy bái tổ trở về thì mới biết nàng Châu Long đó chính là vợ của Dương Lễ Dương Lễ đã cứu giúp bạn mình bằng cách đó Cái thâm tình bạn bè, tri kỷ, tri âm Ngày xưa người ta đối xử với nhau như vậy đó còn bây giờ chúng ta hầu như không có được một cái tình thân ái giữa bạn bè và không có được một niềm tin đối với nhau phải không quý vị ở dưới long an có hai bà bạn hai bà bạn này đi chùa chung nha rồi cái cái bà a thì chồng của bà ăn chơi nhậu nhẹt cờ bạc cho nên làm bao nhiêu tiền á bà lén lút bà giấu bà gửi cho bà b bà gửi cho bà b xong cái bà mới nói bà giữ giùm tôi đi tại vì ở nhà tôi giữ tiền không có được ổng mà biết có tiền là ổng ăn ổng nhậu ổng xài phí hết gửi cho bà b giữ tiền gửi riết cứ lâu lâu có được muôn chỉ vàng gửi gửi riết thành hai chục cây vàng hai chục lượng vàng hai chục lượng vàng rồi xong rồi cái bất ngờ bà a bà mất bà a bà mất đi mà bà cũng không có nói lại với con là bà đã lén lút gửi hai chục lượng vàng cho người bạn chí thân của mình nữa bà b lúc này nhận hai chục lượng vàng của bà bà a với những lời dặn dò trước đây nếu mà cơn vô thường chợt đến với tôi á thì bà nên giao số tiền này lại cho gia đình cho con của tôi nha nhưng mà đừng đưa ông chồng của tôi giao lại cho con tôi tại vì mình học phật thì mình cũng biết sự vô thường thì bà bà b nhận lãnh lời hứa hẹn với bạn của mình như vậy sau khi bà A chết đi rồi cái bà B mới gọi con của bà A đến và nói rõ khi mẹ con còn sống có gửi hai chục lượng vàng cho gì dì giữ những người con này không có tin và nói rằng mẹ con nghèo như vậy làm gì có tiền mà gửi gì tới hai chục lượng vàng con không tin đâu chắc gì làm bộ gì nói vậy cho nên gì muốn giúp đỡ cho tụi con chứ gì thôi tụi con với đời sống hiện tại bây giờ đó cũng đủ sống rồi không có đến nỗi thiếu thốn gì cho nên không dám nhận cái ân tình của gì Bà B nói không phải đây là số vàng số tiền mà mẹ con gửi cho gì gì phải làm đúng lời hứa gì trả lại cho con chứ đám con của bà A thì cứ nghĩ rằng bà B này gì là bạn thân của mẹ mình muốn giúp đỡ mình nói vậy chứ mẹ mình làm gì có dư giả mà gửi vàng cho ai nhưng mà không nhận cái bữa đó bà B đi đến nơi đi đến nhà và mời à, chủ tịch xã đến nha và nói bây giờ tôi nhận số tiền của bà A bà gửi mà bà có một cái lời dặn dò không có giấy tờ gì hết tại vì bạn thân mà rồi đã có dặn dò là khi bà qua đời vô thường có đến thì đi giao số tiền này lại cho con bà bây giờ tôi giao không nhận không lẽ tôi lãnh cái món nợ này sao thôi xin làm ơn trả lại đó rồi bà nói bà nói cái hai bên hai bên cầu cưa cầu cưa cái xã chủ tịch xã người ta mới nói thôi bây giờ bên này đã nói vậy rồi thì bên này cứ nhận tiền đi bên kia cứ sĩ diện không chịu nhận cái rốt cuộc nói thôi thì bây giờ nha mình đem đến một cái ngôi chùa cái mình đem đến mình cúng dường cho tăng phân nữa để hồi hướng cho cái bà mẹ mới mất đó bà bạn mới mất đó còn phân nữa thì giao lại cho con của bà cái đó là xử một cách công bằng luôn nhưng mà chúng ta thấy cái tình trạng này xảy ra rất là hiếm có đây mới gọi là sự thầm tính trong cuộc đời có được những người bạn chí thân như vậy nghe quý vị chứ phần nhiều nghe quý vị ơi lúc mình chúng ta còn tiền còn bạc là còn tất cả mà hết tiền hết bạc hết bạn bè hết ông tôi rồi quý vị ơi lúc mà mình có tiền có bạc á, thì kẻ đón người đưa hết tiền hết bạc gọi điện đến cái nói lộn số rồi có đúng vậy không quý phật tử tìm được một người bạn mà chí thân ở giữa cõi đời này rất là khó và nếu chúng ta muốn có được thì quý vị phải sống thành thật đi quý vị thành thật với chính mình khi chúng ta còn tham sân si phiền não quý vị phải nhận ra khuyết điểm để sửa sai đó gọi là thành thật với chính mình và thành thật với mọi người dù ai có đối với ta như thế nào họ bất nhân đối với ta ta vẫn có nhân đối với họ họ bất nghĩa đối với ta ta vẫn có nghĩa đối với họ không lẽ mình ngu hả không có ngu đâu người đó gọi là người trí đó không phải người ngu đâu quý vị vì ta có trí tuệ ta hiểu biết sâu sắc về nhân quả ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó hình ngay thì bóng thẳng hình công bóng quẹo nếu chúng ta gieo cái hạt giống ngọt sẽ lên trái ngọt gieo giống đắng thì sẽ lên trái đắng không có đạo lý gieo hạt giống ngọt mà nó lên trái đắng bao giờ ngược lại cũng không có cái đạo lý đi gieo hạt giống đắng mà nó lên trái ngọt không bao giờ có được như thế cho nên quý phật tử tin hiểu sâu sắc về nhân quả sống thành thật với chính mình với tất cả mọi người dù ai đó có đối với ta như thế nào hãy để nhân quả là một vị thẩm phán là một vị quan tòa xét xử rất công bằng bản thân của chúng ta dù mọi hoàn cảnh vẫn không làm những điều bất thiện giàu khó khăn vẫn phát triển những hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời phật dạy đành rằng xưa nay đó quý vị thực hiện được như thế quý vị sống một đời sống hạnh phúc và quý vị đi đến đâu cũng có người bạn chí thân ở bên mình vì chúng ta có được sự thành thật tạo được niềm tin cho tất cả mọi người nhưng quý vị nên nhớ người đời lại có một cái câu rằng thật thà thẳng thắn thêm thua thiệt còn lọc lừa lương lẹo lại lên lọc lừa lanh lợi lại lên lương phải không quý vị họ nói rằng thật thà thẳng thắng thường hay bị thua thiệt không có sai đâu không có mất mát gì đâu quý vị người ta nói người biết tu giống thật như là một kẻ ngu vậy đó có tay như điếc có mắt giống như mù hàng ngày có miệng mà thường câm lặng chỉ nhớ trên đầu của mình một chữ tu là được rồi quý vị người ta có nói mình ngu cũng đâu có sai đâu à, có nhiều người ở thế gian họ nói vậy nè sao tôi tiếc quá quý ông quý bà đi chùa ăn chay niệm phật tu riết là ngu bị người ta hiếp đáp mình cũng không có một lời để để đối trả lại rồi chịu thua chịu thiệt chịu nhịn chịu nhường họ nói mình ngu không có ngu chút xíu nào hết vì ta tin hiểu nhân quả hãy để nhân quả phán xử đi quý vị có một cái làng nọ cái vị hòa thượng này đắp một ngôi chùa trên cái ngọn đồi ở dưới chân đồi đó quý vị là người nhiều nhà rải rác ở gần đó ở dưới đây có một gia đình họ nuôi bò một hôm con bò của nhà họ bị xúc chuột cái nó, nó nó đi đâu mất tiêu cái bà này ông chồng thì ông đi ra rẫy rồi bà vợ mới đi tìm lên đồi cái đứng ở ngoài cổng chùa nhìn vào thì thấy ông hòa thượng đó ông đang phơi cái y hòa thượng đang phơi cái y vàng màu nâu da bò nè nơi cái xào ở ngay sân chùa cái cậu đứng ở ngoài á cậu nhìn thấy cái cổ tưởng là con bò đang ở trong sân chùa cái cổ nói thôi được rồi ông hòa thượng ông bắt ông giữ ông cột ngay cái sân chùa thôi để chiều ông chồng của mình ông đi rẫy về rồi mình kêu ông lên nhận lại cái cổ đi về chiều ông chồng về cái cổ nói chùa à, bò của mình nó bị xúc dây nó lên trên chùa ông thầy ông buộc lại ngay cái cây cổ thụ ở sân chùa sáng tôi lên tôi thấy rồi đó ông lên xin lại đi ông chồng ông lên xin lại xin lại cái hòa thượng nói tôi có thấy con bò nào đâu rồi cái ông hòa ông ông ta mới nói vợ tôi lên đây thấy rõ ràng mà sao hòa thượng nói vậy cái dẫn bà vợ lên bà vợ nói hòa thượng ơi ông giấu con bò ở đâu mà bây giờ ông nói vậy chứ hồi sáng chính mắt tôi thấy chứ không phải tôi nghe ai nói lại nữa nha <coughs> tôi thấy ông giấu con bò ông buộc con bò ở ngay cái cây cột rõ ràng tôi thấy rõ ràng luôn chứ không phải nghe ai nói lại vậy thì bây giờ ông giấu con bò đâu phải trả ra nếu không thì tụi tôi đi thưa ông đó ông hòa thượng cứ nói tôi không có thấy rồi cái họ đi thưa quan mới mời quan làng mới mời. hòa thượng lên hỏi hòa thượng có bắt con bò ta không không có vậy thì vợ chồng này nói quan cho hòa thượng rồi không có quan vậy hòa thượng có bắt con bò người ta giấu hả không có bắt vậy người ta nói quan cho hòa thượng phải không không có quan vậy là sao tại sao không bắt không quan là sao vậy thôi cái ông thầy nào cũng bị vấn đề tâm lý rồi nhốt ông lại đi rồi cái báo cho chùa nhà chùa lên làm cái tờ giấy cam kết bảo lãnh đưa ông về chứ ông bệnh nặng rồi đó hòa thượng hỏi lại lần nữa hòa thượng có bắt bò của người ta không không có bắt vậy người ta nói quan cho hòa thượng hả tôi nói không có quan mà hòa thượng nói vậy đó không có quan mà đến khi đệ tử của hòa thượng lên làm tờ giấy cam kết bảo lãnh đưa hòa thượng về mới hỏi thầy ơi con hỏi thiệt thầy thầy có bắt con bò của người ta không không có con ơi thầy đâu có thấy con bò nào đâu vậy hai vợ chồng đó nói quan cho hòa thượng cho thầy hả không có quan vậy là thầy có bắt dấu đó nói không có bắt mà vậy ta nói quan hả không có quan tại sao không bắt không quan thầy nói rõ cho con nghe chứ thầy nói như vậy con không hiểu hèn chi người ta nói tâm lý thầy có vấn đề thì ông hòa thượng mới giải thích vậy nè trăm ngàn người trong thiên hạ tại sao người ta không đổ thừa ai bắt bò của người ta mà người ta đổ thừa mình đời trước mình cũng đã từng đổ thừa người ta phải không vậy thì quan ức cái chỗ nào mình là người hiểu nhân quả thì quan ức cái chỗ nào cho nên thầy nói đâu có quan trăm ngàn người ở giữa thế gian sao người ta không đổ thừa ai đổ thừa mình thì mình chắc mình cũng đã từng đổ thừa du khống người ta bây giờ người ta đổ thừa lại mình quan ức cái chỗ nào mà kêu ca nếu mà chúng ta giữa cuộc sống này tin hiểu sâu sắc về nhân về quả thì không buồn không giận không quán không trách ai đâu quý vị và luôn sống thành thật với tất cả mọi người dù ai có đối với ta như thế nào ta tin hiểu về nhân quả không bao giờ gieo trồng cái nhân xấu ác đối trả lại y hệt như họ thì ta với họ có khác gì đâu cùng rủ nhau vào vòng luân hồi sanh tử đau khổ mà thôi người biết tu học Phật pháp rồi thì chúng ta sống thành thật với chính mình và thành thật với tất cả mọi người tất cả hãy để nhân quả là một vị thẩm phán quan tòa xét xử luôn chân thành đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người vì ta trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu quý vị ơi nếu ai sống một đời sống thành thật như thế quý vị sẽ có được những người bạn trí thân và đây là niềm an lạc tối thượng thứ ba Sống một đời sống thành thật Ở đâu quý vị cũng được mọi người thương yêu mến trọng tin tưởng quý vị chúng ta sẽ sống hạnh phúc an lạc và cái điều an lạc tối thượng thứ tư đức phật nói niết bàn chính là cái vui tối thượng xin thưa với quý phật tử dù chúng ta hôm nay có thừa hưởng một cái gia tài quý báu của đời người là sức khỏe nhưng hết tuổi thanh xuân cũng phải đến hồi đầu bạc và khi mang cái thân này rồi cũng phải đến giai đoạn mà nó suy hoại các căn suy hoại rồi thì cũng bệnh tật phát hiện trên thân rồi mới đi dần đến cái chết phải không quý vị dù chúng ta có phước báo thù thắng không bệnh đi nữa rồi cái thân này bao lâu cao lắm cũng 100 năm cũng phải trả về đất nước gió lửa mà thôi còn giả như quý vị giàu sang đi nữa có tiền có bạc đi nữa nhưng mà cũng biết rõ rằng tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà đó đâu có bền chắc nhắm mắt xuôi tay cũng buông bỏ hết có mang được cái gì ra đi đâu cũng không thể nào đem cơm tiền ra đút lót cho diêm la dương để sống thêm một ngày nữa phải không quý vị không thể như thế được cũng như hôm nay dù cho quý vị có được những người bạn chí thân Tối được những người thân yêu nhất trong cuộc đời mình Có thể thông cảm, hiểu thấu được mình đi nữa Đáng để cho mình tin tưởng Nhưng một cái sự họp mặt nào rồi cũng có ngày chia tay Thú vui mở đường cho đau khổ Trong hội ngộ sẽ nảy mầm chia ly Có họp phải có tan Cõi đời này là thế đó Nếu như chúng ta chỉ tìm vui nơi vật dục ở trên thế gian đối với những cái dục lạc thế gian lấy đó là an lạc hạnh phúc tối thượng thì cái niềm vui đó chỉ là tạm bợ mong manh chưa gọi là chân thật đức phật dạy chúng ta niết bàn mới là vui tối thượng niết bàn là gì niết là vô bàn là tham niết bàn là vô tham niết là vô bàn là sân niết bàn là vô sân niết là vô bàn là si niết bàn là vô si niết bàn là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng khi tâm của chúng ta không còn tham sân si phiền não đây mới gọi là an lạc tối thượng đó quý vị nhưng mà hàng ngày thì chúng ta sống với một cái tâm thức luôn bị vọng động không có yên ổn vọng động bởi các thứ phiền não bởi các thứ vọng tưởng tham sân phiền não dấy khởi liên tục vọng tưởng phan duyên điên đảo duyên theo tiền trần cho nên chúng ta chưa bao giờ có được niềm an lạc tối thượng chân thật vì vậy quý phật tử thực hành theo lời phật dạy qua phương cách niệm phật tọa thiền trì chú tụng kinh là những phương pháp để giúp cho chúng ta thanh tịnh tâm ý của mình đó quý vị và khi tâm ý của chúng ta đã được thanh tịnh rồi vắng bóng tham sân si phiền não vắng bóng tất cả những vọng tưởng điên đảo phân biệt chấp trước thì quý vị sẽ trải nghiệm được niềm an lạc hạnh phúc thật sự giữa đời thường mà đó gọi là cảnh giới niết bàn đối với vị hay nói một cách rõ hơn niết bàn là gì đó là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng và nơi đó không có ngã cho nên nói là vô ngã chính là niết bàn không còn có cái sự chấp ngã chấp vào cái tôi cái ta không còn nữa quý vị nhưng mà chúng ta chấp ngã nặng nề lắm nhiều vị phật tử đến chùa nói sư cô ơi sao con đi đến đạo tràng nào con cũng bị đụng hết con đi đến chùa Bửu Quang cái con con bị đụng với cái bà đó con tránh chùa Bửu Quang cái con qua chùa Bồ Đề Lăng Nhã con đụng với cái bà tám kia nữa đi đâu cũng đụng bà hết á rồi cái con cảm thấy con phiền não quá sư cô ơi và hỏi con cái phương cách nào để để tránh đừng có đụng độ với người này đụng độ người nọ thì con mới chỉ phương cách con mới nói cô có biết nguyên nhân gì sao mà cô đi đến đâu cũng bị đụng không tại vì cái ngã cái tôi nó quá to quá mập cho nên đi đến đâu cũng đụng hết thâu tóm cái tôi cái ta nó nhỏ chừng nào thì nó ít đụng hơn nghe quý vị còn cái tôi cái ta nó nó lớn nó bự quá đi đến đâu cũng đụng hết thâu tóm nó lại đi quý vị tóm thâu cho đến khi nào vô ngã không còn thấy ta cái của ta nữa thì lúc đó niết bàn an lạc giải thoát sẽ xuất hiện nhưng mà quý vị ơi để chúng ta có được một cái nhìn thấu đáo về sự vô ngã nơi thân và tâm này quý phật tử quán thử coi cái gì là ta cái gì là tôi vậy thân này ư sai rồi quý vị thân này là do sự tập hợp của các duyên nó không phải là ta không phải là tôi nếu thân tôi thân ta thì ta phải làm chủ được nó ta phải làm chủ nó và bảo nó đừng già đừng bệnh đừng chết được không quý vị không làm chủ được nó bởi vì ta vay mượn từ nơi các duyên thì cũng từ nơi các duyên mà tan rã cho nên nói thân tứ đại duyên sinh giả hợp luật vô thường công lệ xưa nay Nương huyển hân sống tạm cõi trần ai Nhân duyên mãn thân tứ đại trả về cho tứ đại Trăm năm trước thì thân này chẳng có Sau trăm năm cũng chẳng có thân Sự hợp tan giữa cõi hồng trần Đường sinh tử là nhân đau khổ Một khi mảnh hình hài vùi sâu đáy mộ Lúc này thần hồn không biết đi về đâu Kính khuyên ai hãy giác ngộ hồi đầu nhất tâm niệm phật để bắt nhịp cầu về tây phương còn cái thân này á thì cao lắm trăm năm rồi rồi cái một đốm lửa hồng thiêu mất mạng hay là một nắm đất vàng chôn mất xác thưa quý phật tử chúng ta đi hộ niệm và chúng ta chứng kiến trong cuộc sống đời thường mới thấy đó rồi mất đó như bà thân mẫu của con đây mới thấy đó, đó sáng 10 giờ sáng con đi giảng về con còn gặp bà ngồi đó đó nha cái bà nói hơi mệt trưa 12 giờ chút xíu cái bà nói mệt chút xíu tối đi mất tiêu rồi rồi cái qua ngày hôm sau 3 giờ chiều một ngọn lửa hồng thiêu mất mạng đem về còn lại nắm tro tàn thưa quý phật tử nhìn thấy cái cảnh đó rồi đời người có cái gì đâu quý vị khi sanh ra mở mắt chào đời ai cũng cất lên tiếng khóc để báo hiệu cho sự khổ đầu tiên lớn lên chút xíu Đi chạy chơi nhảy đầu trên sấm dưới Đi búng dây thun đi nhảy cò cò Đi sơn móng giò sơn móng tay Rồi lay rai đầu đường xói chợ Rồi kết nợ quan gia Rồi làm mẹ rồi làm cha Rồi làm ông rồi làm bà Rồi già rồi bệnh rồi chết Rồi lết vô cái hòm thôi Một đời người là vậy đó Mà chúng ta có lúc chúng ta không giác ngộ nhìn ra quý vị Cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi tranh đua hơn thua được cái gì đây quý vị nếu chúng ta biết rõ cái sự vô thường vô ngã quyển giả của thân này không có bền chắc không có gìn giữ được thì chúng ta sẽ buông xả hết không có chấp lấy đó vì mình nhìn không có thấu cho nên mình chấp cái này là của tôi cái kia là của tôi kinh pháp cú câu số 62 Phật dạy chúng ta như sau con ta tài sản ta Người ngu thường nghĩ thế Thân này còn không có Thì con đâu tài sản đâu Mong sao quý Phật tử luôn quán thấy tất cả mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này là vô thường thân này là vô ngã không bền chắc để ngay bây giờ buông xả hết mọi hơn thua tranh đua tham sân si phiền não tự tư tự lợi được mất buông xuống hết đi quý vị để nhất tâm niệm phật có đủ hành trang tư lương trở về quý vị ơi trong cái đề mục tử công phu của chư vị thiền sư dạy cho chúng ta đó công phu mà gọi là tử công phu là tức là dán cái chữ tử dán cái chết đang rình rập một bên đáng tử quán niệm tử thần đang đuổi bắt sau lưng mình còn hơn thua tranh đua nữa không quý vị tử thần đang rượt chạy đây nè mau lên quý vị có một cửa một đường duy nhất đó là Phật đạo con đường mà Đức Phật dẫn lối cho mình đi con đường giải thoát niết bàn đó quý vị phải nhắm ngay con đường này mà chạy mà đi để thoát khỏi tầm tay tầm mắt của tử thần ra khỏi dòng sanh tử luân hồi quá nhiều đau khổ này đi quý vị mỗi một lần sinh ra là một lần đau khổ mà trong kiếp sống luân hồi miên viễn đó chúng ta bỏ thân này mang thân khác giống như là nhà cửa thường thường dời đổi vậy đó và đức phật đã từng bảo trong kinh bồ tát anh lạc bổn nghiệp ngài bảo rằng quá khứ sanh tử thập kiếp năng cùng vị lai luân hồi giới thành mặt tận ngài đem một cách ví dụ so sánh như sau giả sử có một thiện nam tử nọ một trăm năm xuất hiện một lần tay cầm một cái thiên y tay cầm một miếng vải nha lao một cái hòn núi đá mà 100 năm xuất hiện một lần lao có một cái thôi mà lau cho đến khi nào hòn núi đá nó mòn quý vị có tính được số thời gian lau núi đá nó mòn là bao lâu không nhưng mà Đức Phật nói dù cho có thể đếm được số thời gian lao núi đá nó mòn Cũng không thể nào đếm được cái kiếp sống sanh tử Mà ta đã bỏ thân lấy thân Rồi bỏ thân nhận lại thân khác Trong quá khứ số kiếp sanh tử đó không thể đếm được quý vị ơi cho nên ngài nói quá khứ sanh tử thập kiếp năng cùng lấy cái việc lau núi đá mà ví dụ đó số thời gian lau núi đá còn có thể tính đếm được nhưng mà số kiếp sanh tử mình trôi lăn không có thể tính kể được chỉ có thể nói rằng từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay tức là từ cái kiếp mà ta không tìm ra được đầu mối vô thủy là không tìm được đầu mối nha quý vị lâu xa tới bây giờ rồi bỏ thân nhận thân cứ tiếp tục trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi quá nhiều đau khổ còn vị lai luân hồi giới thành mạt tận nếu như ngày nay chúng ta không nỗ lực tu tập để đạt được sự giải thoát sanh tử tiếp tục trôi lăn trong kiếp sống luân hồi thì đức phật ví dụ nha ngài bảo rằng giả sử như có một cái thành phố lớn chứa đầy những hạt cải những hạt cải chứa trong thành phố đó dù có thể đếm được là bao nhiêu hạt cũng không đếm được kể kiếp sống luân hồi của chúng sanh bỏ thân nhận thân không đếm được đâu quý vị bao nhiêu đó thôi cũng để cho mình rùng mình rợn tóc gái để sợ hãi thay cho cái kiếp sống sanh tử luân hồi mà ngay bây giờ phát bồ đề tâm niệm phật tu tạo nhiều công đức phước lành để kiến tạo cảnh giới cực lạc niết bàn ở tại nhân gian sống một đời sống không tham không sân không si không tranh không đua không hơn không thua không phải không quấy không thị không phi nhất tâm niệm phật để ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này chúng ta nương vào cái tịnh nghiệp hiện đời mình gieo đồng đó chính là hành trang tương đương cho mình trên một chuyến đi về đó quý vị còn đợi đến khi nào tử thần xuất hiện lúc này mới nói ông ơi ông nán lại cho tôi mà tôi còn nhiều việc thiết tha tôi chưa có làm tử thần cũng sẽ lạnh lẽo hất hàm đi ngay ngươi chớ càm ràm uổng công biết không xong đứng khóc ròng trách vì mình sống lông bông một đời thế là nhắm mắt tay xuôi mặc cho nghiệp lực dẫn lôi sáu đường cũng vì lúc sống ta xem thường tử thần lưỡi búa có nhường nhịn ai Sống nay rồi lại chết mai nào ai Sống mãi sống hoài trên thế gian Chết rồi còn lại nóng tro tàn Vong hồn quanh quẩn ngục đàn tử sanh Ai ơi giác ngộ tu hành Về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên Diêm dương không có nhận đúc tiền Muốn thoát tai ổng phải liền lo tu thôi con kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử nghe được lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú 204 chúng ta biết được cái điều an lạc tối thượng giữa thế gian này dù rằng Đức Phật nói người ở thế gian cho niềm an lạc đó là có sức khỏe nhưng mà ngay bây giờ mình có sức khỏe thì cũng biết rõ rằng cái thân này là quyển giả vô thường để rồi nương vào cái sức khỏe hiện đời đó sống một ngày nào biết tu tạo những công đức phước lành để có được hành trang phước huệ trang nghiêm để ngài xả bỏ báo thân này chúng ta tái sanh về một cảnh giới an lành nghe quý vị còn nếu như đời sống hiện tại đây quý vị thực hiện đúng theo lời phật dạy luôn biết đủ thì dù chúng ta nghèo tiền nghèo bạc nhưng quý vị đã là một người giàu tối thượng Giàu đây không có nghĩa là chỉ giàu trên phương diện vật chất Mà giàu đó là giàu đạo đức, giàu trí tuệ, giàu tình người và lò, giàu lòng nhân Cái này mới gọi thật sự là giàu đó quý vị Cái này mới gọi là cái giàu tối thượng Mong muốn rằng toàn thể quý Phật tử với một đời đời sống ít muốn và luôn biết đủ để chúng ta sẽ là những người giàu giàu đạo đức trí tuệ giàu cái gì giàu cái một tấm lòng quảng đại bao la để sự hiện diện của người phật tử ở đâu là niềm vui hạnh phúc ban tặng cho chúng sinh ở nơi đó rồi quý phật tử luôn lấy sự thành tín làm yếu tố căn vấn bảo bản để xây dựng đạo đức cho chính mình thành thật với mình với tất cả mọi người và đây cũng là yếu tố căn bản để giúp cho quý vị thành tựu giác đạo kế đến Chúng ta tìm cái vui tịch tịnh vắng lặng Không có gì vui bằng sự tu học chánh pháp đâu quý Phật tử ơi Không có gì vui khi nội tâm của chúng ta được thanh tịnh vắng bóng Tham sân si phiền não Con nói thật Nếu quý vị không có cảm nhận được cái niềm an lạc tối thượng đó Thì không dễ gì giờ này quý Phật tử có mặt trong đạo tràng chùa Bồ Đề Lan Nhã như thế này phải không quý vị chúng ta sẽ tìm vui theo thế tục theo danh theo lợi theo tình theo tiền nhưng chúng ta biết những cái đó là hư huyễn giả ảo phù du quý vị tìm cái niềm vui niềm an lạc chân thật đó là sự học phật nghe kinh đó là sự nhiếp tâm tu tập chuyển hóa bản thân mình để hàng ngày tham si phiền não tam độc được dứt trừ tam học được tăng trưởng và kính chúc cho toàn thể quý phật tử đời sống hiện tại có được niềm an lạc tối thượng qua phương cách tu học chánh pháp chuyển hóa tham sân si phiền não vắng bóng những thứ phiền não vọng tưởng điên đảo đó rồi thì đời sống hiện tại của quý vị thân tâm luôn an lạc phước huệ mỗi ngày một trang nghiêm sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý bát nhã thánh trí sớm được viên thành ba nghiệp tịnh thanh ăn chay niệm phật phát lòng chân thật quyết chí vãng sanh bảo sở lạc thành là nơi quy túc thành tâm nguyện chúc cho đạo tràng được nghiêm túc kiểm thúc thân tâm nơi tự viện đồng lâm luôn chăn hòa ánh đạo chư tăng ni truyền giáo hàng phật tử vân hành tất cả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 dạ vì là bà cô tư nhân đến vì sư học dạ dạ dạ được rồi do sư sẽ cực dạ kính bạch thi sư thật là diễm phúc cho đạo tràng của chúng con hôm nay được thi sư trở về đây để uh, chia sẻ Phật pháp với chúng con qua lời Phật dạy với bốn điều hạnh phúc tối thượng quả thật là như thế khi một người tu tập muốn đi đến con đường hạnh phúc thật sự thì điều trước tiên cần phải trao dồi và nhìn nhận lại chính mình trong đời sống sở dĩ tâm thức con người thường hay chạy theo các cảnh và ít khi muốn dừng lại chỉ có đi đến hạnh phúc tối thượng chỉ có vạch ra con đường sáng và hiểu biết đúng đắn mới đem lại kết quả hạnh phúc thiết thực và hôm nay đạo tràng của chúng con được vi sư dạy cho đạo tràng bốn điều cần thiết nhất của người tu và với sự chân thành ni sư đã giải thích cặn kẽ rõ ràng vào khuyến kết sách tấn đạo tràng của chúng con với sự nhìn nhận khi con nhìn thấy tất cả những người phật tử luôn hớn hở và khi thành tha tiếng cứu về những lời dạy của ni sư cũng như sự đón nhận những gì như sư truyền trao tận tình tấm lòng và luôn kiến thức quý phật tử tu tập vì mục tiêu cuối cùng là niết bàn tối thượng của người tu với cái tấm lòng cao quý của ni sư à, hết lòng phụng sự Phật pháp và phụng sự chúng sanh chúng con cảm thấy cảm kích vô cùng với tấm lòng cao cả này Nguyện chúng con xin ra lời ban tự chức của hoàn toàn hội phật tử xin cảm niệm tri ân những lời chân thành như báo của ni sư và cái quyền hồng ân tam bảo luôn thị từ gia hộ ni sư người được nhiều sức khỏe và tâm nguyện phụng sự chúng sanh này được thành tựu viên mãn cái nguyện tam bảo gia hộ ni sư tùy tâm tự tại nam mô a di đà phật cung thỉnh Nguyên Sư, cung thỉnh Thầy Giê-xu Tô và mời đại chúng tận tâm hồi hướng. Nhà quý phật tử từ từ nha từ từ. Nguyện